khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh ở thành phố Châu Đốc do Trần trí Mãnh làm giám đốc vào ngày 2 tháng 3 năm 2021 liên quan việc bán nhớt và phụ tùng xe máy ô tô giả.